Welcome to Manifestation Miracles Retreat. nó mang lại cũng như những gì mà thầy đã chia sẻ trong 7 ngày qua đó mình nghĩ là nó vô vàng nhiều điều giá trị và những nụ cười ánh mắt những sự chia sẻ những sự dấn thân nó rất là tuyệt vời chúng ta có thể bẻ gãy hết tất cả những cái mô thức từ bên trong tâm trí cũ đây hơn cả một cái không gian khi thiền động xong hôm qua đó thì khi mà hai người ngồi xuống thì mình mình vào mình thiền tĩnh thì nó nó rất là nhanh Obrigado. Obrigado. Obrigado.